giới thiệu đến các bạn một cái mẫu thước lái dài 55cm cái này à, thước lái đánh được nhiều vòng các bạn nhé thước lái này là đánh được à, 4 vòng từ bên này qua bên kia Đấy, chiều dài thì à, như hình ảnh đây hai đầu ren à, 14 nhé đây là ren 14 này các bạn mua những cái à, rotin nó găm vào đây này Đấy, đây chỉ là phần thước lái không thôi còn rotin ống nối nữa này tùy về các bạn à, làm vào mục đích gì hay là độ lại xe thì mình chỉ giới thiệu như vậy thôi đây là phần à, kèm giữ này Đấy. check này cột lái là check chứ không phải là vuông các bạn nhé đây cũng một đầu gen này đây là thương lái hai đầu gen 14 Đấy. cái à, phần trên này là 30 răng Đấy. kích thước đường kính của nó đây nó tầm khoảng 12 mm 12 đến 13 à, Đấy, các bạn nhìn kích thước này thôi 13 14 cái này là 30 răng nhé đấy là các cái kích thước chi tiết các bạn nhìn ở trên cái thước này các bạn đánh giá được này thì cái nắp vừa hay không thì à, các bạn mua và các bạn tự à, xem xét cho nó phù hợp với cái đồ nhà mình nhé có sẵn còn bạn nào có mua thêm khớp thì mình có cả khớp này khớp này cắm vừa vào cái trụ lái này nhé Đấy. cảm ơn các bạn đã theo dõi video